mẹ nấu bánh trưng xanh là gió khẽ bay đưa một tiếng múa lẫn vàng cùng trên cùng trên thức cây chiều làm cháo chúng sao mà quá đáng nhé Cô ta phải bên lại đứng lên Cô tôi cũng sao ở kế bên Nhạc quẩy tưng bừng qua năm cũ đã qua Giờ năm mới anh em chúng ta lại lên Xuân năm nay đến Bao nhiêu câu chuyện Gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Xuống làm gì rồi lại phải lên Hoa mai đua sắc Cùng giao rực đón xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an Lên là lên là lên là lên Xuân xanh là rõ sức khỏe vui tươi đầm ấm cứ đông đầy cùng nhau chào xuân đến bên ta đất đông đầy